bây giờ chúng ta mới làm việc là cắt sâu nhé ví dụ bây giờ thầy có một biến m bằng chào các bạn à, ta cứ lấy ví dụ thế thôi rồi bây giờ thầy muốn có một cái biến n sẽ bằng sâu con của cái m sâu con của sâu m các bạn hiểu ý thầy không thì là bằng cái sắt trình đó nhá, các bạn bằng substring rồi cho cái em bờ vào trong bây giờ thầy muốn cắt mấy ký tự chẳng hạn thầy muốn cắt ờ, ba bốn ký tự tại vị trí tại vị trí uh, số 2 chẳng hạn đấy xong thầy ghi lại eco n ra đây cái n này nó sẽ lấy 6 à lấy 4 ký tự của cái sâu m tại vị trí số 2 đếm từ trái qua 1 2 vậy nó sẽ lấy từ đây đến đây đến chữ cờ nữa đó chắc là như vậy à bây giờ ta chạy nhá thấy ghi rồi vì cái ờ, bản ờ, bản ờ, netbin này là nó không như là dùng blend Đây, bây giờ thì xóa hết đi đây thì các em nhìn này xem nó ra cái gì n eco n nhá m là bằng này rồi bằng c là nó bắt bắt đầu từ chữ c à, nó sẽ lấy đi hai ký tự từ số 2 từ vị trí số 2 6 ký tự ở ờ, à, hai ký tự từ 4 vị trí 4 là một này hai này 3 này 4 thì chữ C là đúng rồi bây giờ thầy này thầy lấy từ số 2 số 2 là từ đây 4 ký tự Đấy, các bạn nhìn nhá từ vị trí các bạn đếm này một này hai này là chữ H này Đấy. và đến chữ A bây giờ chúng ta thử xem nhá đây A O C nó cắt đấy AOC là về những cái này bây giờ chúng tăng lên 7 ký tự đây cả lớp nhìn thấy chưa alo đã dạ rồi thế ạ ờ nhá tham số đầu tiên là tham số vị trí bắt đầu từ bên trái tính còn tham số thứ hai là số ký tự được cắt ví dụ bây giờ các bạn cắt đến 9 ờ, chẳng hạn thì nó sẽ cắt từ số từ chữ A đến về xuôi được 9 ký tự đó tức là về xuôi phía bên tay phải của các em thì nó sẽ cắt đi chúng ta thử xem nhé đấy đúng chưa rồi ngon rồi đúng không ta đã hiểu rồi nhá nào ghi cho thầy hàm substring dùng để cắt tiếp tục chúng ta sang một cái nữa là hàm thay thế hàm thay thế hàm thay thế nào bây giờ thầy uh, chào tất cả các bạn bây giờ uh, chào các bạn thì bây giờ chào chào các bạn chào các em bây giờ chúng ta sẽ thay thế bằng chào các em được chưa Đó, thay thế bằng chào các em nào bây giờ chúng ta chào các em này m n nhá n sẽ bằng string let đó bây giờ ta thay này ờ, thay ở đầu tiên của chúng ta là search là từ em rồi à, xuất theo từ bạn rồi thay thế là em rồi cái này là chúng ta cho em mở vào ok chưa đấy bây giờ chúng ta sẽ eco n được các em ơi cả lớp có hiểu không dạ, có ờ nha ta thay thế như thế rồi bây giờ các bạn các em nhìn lên này thầy lại chạy thử nha ta học chậm thôi đấy chào các em chưa cả lớp nhìn thấy chưa thay thế được nha rồi ngon rồi đấy thay thế cho chúng ta rồi Đấy, chào các bạn thì bây giờ nó cái ký tự đầu tiên mà thầy trong ngoặc này ở trong ngoặc đến đầu tiên này là đi tìm cái chữ bạn có ở trong sâu m này không trong biến m này không nếu có thì thay bạn thành em đấy con rất nhiều tình huống mình phải thay có lâm nhớ chưa Rồi bây giờ chúng ta xong cái này rồi nhá. Bây giờ chúng ta lại sang một cái tình huống nữa. Đó, để in ra ký tự nó như thế nào ví dụ bây giờ thầy có một cái biến a bằng à, đây các bạn đang học tại trường mở ngoặc ra đại ok rồi thầy hay động vào nút này đại học khoa học xã hội và nhân văn đó sau nói này game ở thanh xuân chẳng hạn thế bây giờ đầu tiên là chúng ta in ra cái này nhá đầu tiên là chúng ta in ra chữ A xem nó thế nào Đây, tất cả cùng quan sát nhá vì là trong này nó lại có hai cái phẩy trên ở chỗ này cả lớp hiểu được ý thầy chưa alo thầy đang giả thiết một cái tình huống này nhá đây cả lớp nhìn thấy chưa đó dạ rồi bây giờ thầy sẽ viết lại ấn nó này eco a đấy thế thì chúng ta nhìn thấy là bây giờ ở bản PHP mới thì nó đúng nó đúng nhưng ở bản cũ ấy nếu mà chúng ta dùng cái bản gen cũ thì nó sẽ báo lỗi ở hai cái này nhưng mà thôi bây giờ nó đã có cái mới rồi thì đang thử tình huống đấy thì ở bản mới là ta viết nào nó nó đều ra hết à, yên tâm không phải lo hai cái dấu ngoặc trên này nữa thế thôi ta next qua cái đấy bây giờ chúng ta sẽ sang phần mảng phần mảng là một cái khó hơn một chút nhưng mà nó cũng không khó lắm chúng ta có thể làm được ờ, làm rất tốt cái việc đó được nào bây giờ chúng ta ghi cho thầy nhá hai bóng mảng mà thầy hay dùng ở trong framework ấy thì mảng ở đây nó cũng rất là dễ chịu thôi em ghi cho thầy khai báo mảng trong ngôn ngữ PHP bảng thứ nhất ví dụ bảng một bằng như này thì mảng này mảng này nó đầu tiên nó chưa không có cái gì người ta gọi là mảng rộng nhưng mà nó vẫn được sinh ra để đấy thôi để khi cần thì ta sử dụng đây là kiểu này là kiểu kiểu rỗng nhá các em ghi cho thầy mảng rỗng rỗng là không có gì cái thứ hai mảng 2 thầy lại khai báo bằng array thì mảng 2 và mảng 1 tương đương nhau vì đây cũng rỗng đây cũng rỗng nghĩa là mảng này cũng gì mảng rỗng bằng rỗng các em nhá hai cái này là như nhau đó không gì thay đổi cả đều khai báo như nhau đều khai báo như nhau nhưng chúng ta sang một mảng khi nó có phần tử bên trong thì chúng ta ghi là tiếp theo là mảng 3 bằng các em có thể để ngoặc mọc móc vuông này cũng được hoặc để cái kia cũng được thì vậy thầy khai báo như sau này lan này hoa này hồng này phẩy thắm mảng này lưu bốn cái tên đấy lan hoa hồng thắm lan hoa hồng thắm đấy, cái này nó sinh ra một cái biến này nó lưu nhiều tên giống nhau cùng trong vào đây tức là tên thì khác nhau nhưng mà đều lưu, lưu ký tự đấy, lan hoa hồng thắm tiếp theo các em ghi cho thầy nếu thầy lại tiếp tục mảng 4 Tên thì các em có thể đặt ngắn đi cũng được nhá Còn đây là thầy viết to ra để cho các em cùng nhìn thấy Bằng array Đó. Cũng là Phẩy Hoa Phẩy Hồng phẩy tám đều như vậy thôi Đấy. thì cách khai báo ở trên và khai báo ở dưới đều cho chung một kết quả đều cho chung một kết quả nó đều cho chung một kết quả các em ghi cho thầy cách khai báo đều cho chung một kết quả thế nên lúc này chúng ta muốn viết ra chữ Lan thì các bạn viết như thế nào Đó. thì uh, các bạn uh, có thể truy cập vào nó rất là dễ thôi rồi bây giờ thầy ghi là eco nha mảng 3 không đó. không có nghĩa là vị trí không bắt đầu nó đánh số từ số 0 0 1 2 3 dưới đây cũng thế mảng 4 thì ghi là mảng 40 0 1 2 3 bây giờ thầy thử chạy cho các em nhìn Đấy, ra chữ làm chưa? Cả lớp nhìn thấy chưa? Alo. Dạ rồi ạ. Ờ nhá, như thế rồi nha, Có nghĩa là đầu tiên nó đánh từ số 0 1 2 3. thế bây giờ thầy viết mảng 4 mà thầy muốn in ra màn hồng thì thầy đếm phải 0 1 2. Vậy thì chúng ta ghi eco mảng 4 0 1 2 vậy số này là số 2 thì sẽ in ra cái bản tên là hồng đó bây giờ chúng ta nhìn nhá lan hồng chưa đó lan là cái chữ này thế còn các bạn muốn tách nó xuống thì các bạn eco cho thầy ờ, đây là thì chúng ta nhìn thấy nó tách hẳn ra đó rồi bây giờ các bạn muốn để nhìn thấy cấu trúc của nó rõ ràng hơn thì các bạn ghi cho thầy chữ va năm mảng 4 hay mảng 3 cũng được thì chúng ta đều nhìn như nhau ví dụ bây giờ thầy lại cho mảng 3 và đó cho em ghi vào cho thầy thầy nhá bây giờ thầy chạy thử cho các bạn nhìn thấy này đây cái thứ nhất thầy xóa cái trên này đi để cho các bạn đỡ phải nhìn thấy thế này hai cái này các bạn hiểu rồi các bạn ghi rõ vào cho thầy nhá truy cập vào các phần tử thì truy, truy cập theo chỉ số chỉ số bắt đầu từ số 0 đầu tiên là số 0 nó đánh số từ 0 đấy bây giờ chúng ta nhìn cái này Ờ, rồi giờ chúng ta lại cho là echo rồi Đấy, chúng ta đây hai cái đều như nhau bảng gồm bốn phần tử số 0 đều là kiểu chuỗi hoa hồng thẳm được chưa các em ơi Đã dạ rồi ạ. Đã dạ dạ. rồi ạ. Ờ ok, thế là ngon rồi đấy. Ta hiểu vấn đề của nó là ta khai kiểu móc vuông cũng được, ta khai kiểu a đây cũng được thì nó đều cho chúng ta như vậy. Có đã hiểu chưa? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sang hàm search xem trong mảng có phần tử hay không đó. bây giờ chúng ta đã sang phần khai báo rồi nha bây giờ chúng ta sang phần tìm kiếm tìm kiếm rồi ok để xóa chỗ này nhá em ghi nhớ cú pháp vào đó ta có thể khai kiểu này cũng được khai kiểu này cũng được vì mảng rất hay dùng trong lập trình rồi bây giờ thầy xem là xem là bạn hoa có trong cái bảng này không thì ta sẽ dùng hàm search ví dụ thầy có là uh, kiểm tra bạn hoa kiểm tra tên hoa chẳng hạn bằng array search search nha các bạn dùng cái hàm này cho thầy nhá array search đấy được chưa rồi biến đầu tiên các bạn ghi cho thầy là bạn hoa có trong mảng 3 không nếu có thì in đúng Đó, ví dụ chúng ta ghi if nha if kiểm tra và bằng chu Đây các em nhớ nhá Cái hàm cái điều kiện thì bao giờ cũng phải là hai dấu bằng Nó là toán thử kiểm tra hai dấu bằng Chứ ta xóa đi một cái thì nó là là phép gán Còn ta để như thế này có nghĩa là phép so sánh Đó Chúng ta ghi cho thầy Eco là có bạn hoa nếu không đó thì chúng ta ghi cho thầy L đó. là bạn hoa eco bạn hoa không có đấy chỉ thế thôi tức là dùng để kiểm tra xem có hay không rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy nhá, xem có bạn ấy nhá, có bạn hoa các em ơi đúng đó cái hàm này là search từ hoa xem trong mảng 3 hoặc là bây giờ ta thêm mảng 4 thì nó cũng ra kết quả như vậy rồi các em ghi cho thầy hàm này vào cho thầy thầy đợi các em ghi đã nhá ghi vào vở cũng được khi thi thì loanh quanh mấy cái chỗ là mảng viết thôi ờ, học thì chúng ta học mở rộng còn lúc thi thầy sẽ cho rất nhiều những cái câu uh, câu hỏi dễ để các em tự làm được đấy giống như vòng lặp hôm trước lát nữa chúng ta dùng vòng lặp for vân vân chỉ có mấy vòng lặp thôi các em bảo các bạn kia là bây giờ quay đầu là bờ đăng ký lại là bờ thì thầy cho rất dễ và các em đợt này thầy cho các em cao các em không phải lo chuyện là là thấp cả vì đợt trước thì chúng ta thi là cũng rất là công bằng đấy lớp rất nhiều điểm 9, điểm 10 chứ không phải là ít đâu đúng các em nhỉ alo được dạ không vâng ạ cả lớp có bảo là các thầy cho thấp không thấp là những cái bạn gọi là không biết chữ gì để giấy trắng đúng có ba dòng thì các em thì hỏi các em thì thế thì ai dám cho nên 5 hoặc 6 bởi vì bạn biết có ba dòng thôi toàn bạn biết ba dòng thôi thì chứng tỏ những bạn đấy là không học tí nào cả em ghi vào đây xong bao giờ bảo xong thì thầy tiếp tục nào bây giờ chúng ta sang cái phần đây là tìm kiếm nha bây giờ sang sắp xếp để em ghi cho thầy sắp xếp sắp xếp thì ở đây là ngôn ngữ này nó đã làm cho chúng ta hết rồi chúng ta không cần phải sắp xếp theo kiểu cổ điển ngày xưa các em các anh các chị học ở trên ờ, đại học từ cái hồi ờ, sau thầy trước thầy và sau thầy thì hồi học khó hơn tức là phải sắp bằng thuật toán đối với ở đây thì chúng ta sắp là có hàm sắp cho rồi Đấy, chúng ta không phải lo nào bây giờ chúng ta ghi tiếp này lệnh tiếp theo lệnh short Nha, các em ghi cho này short mảng 3 rồi à, bây giờ chúng ta nhìn thấy nhá trước mảng 3 thì thầy uh, cho va đâm mảng 3 rồi sau mảng 3 thì thầy va năm Đấy, mảng 3 tức là sau cái lệnh lệnh lệnh sắp à, lệnh à, à, sắp xếp đấy rồi bây giờ các em nhìn nhá là thầy chạy hồi trước hình như là đấy làm làm làm ok bây giờ thầy phải cho cái ờ, cái cái uh, eco này xuống dòng lại bây giờ là hoa hồng lan thắm ở trên là lan hoa hồng thắm thì ở dưới nó sắp lại là hoa hồng lan thắm các em nhìn thấy chưa alo alo các em hiểu chưa dạ rồi ạ tức là sắp thiệu vần abc đấy lan hoa hồng thắm thì ở đây là hoa hồng lan lan thắm rồi bây giờ chúng ta đã xong cái phần uh, phần này uh, với key của nó là như sau nhá trong bảng nó có key bây giờ thầy sẽ vạch ra từng key cho các em nhìn thấy ta sắp xong rồi thì bây giờ thầy xóa tạm cái này đi để ta về uh, trở về một cái tính chất nữa đó là key của mảng em xóa đi cho thầy các bạn có nhìn thấy thầy không alo em nhìn thấy bài thôi chứ không nhìn thấy thầy ạ à nhìn thấy bài là được rồi thầy cần nhìn thấy cả thầy nữa nha bây giờ chúng ta sẽ thầy giải thích như này trong cái mảng lan hoa hồng thắm thì chúng ta thấy là số 0 nó sẽ trỏ đến là lan Đó đấy là không là key của của của nó phẩy một thì nó trỏ đến hoa đó các em hiểu như thế nhá rất là dễ ở ờ, hai thì nó trỏ đến bạn à, tên là hồng rồi tiếp tục đó. ba thì nó trỏ đến bạn Thắng. Đó. thì các em nhìn thấy key lần lượt là không như này à, lan này đấy ngầm định nó ngầm định thì bây giờ ta chỉ định cho nó thì nó cũng vẫn được đấy ta chỉ định cho nó nhé à, bây giờ ta muốn in ra key đây là key này là key theo kiểu mặc định là 0123 thì bây giờ thầy muốn in ra cái key của nó thì thầy sẽ làm như này khi thầy lấy a đây ghi a đây ghi đấy của mảng 3 sau đó thầy va đâm nó xem nó ra cấu trúc như nào rồi đây rồi các bạn nhìn thấy nhá thầy lấy key của cái mảng ba này và thầy in nó ra đây thì các em nhìn thấy là cái mảng 4 này nó chỉ mỗi key thôi không này 1 2 3 thế bây giờ đây là key này là key mặc định còn key mà chúng ta đặt cho nó thì nó sẽ ra như thế nào bây giờ thầy sẽ làm một bước như sau rồi bây giờ thầy lại lấy một cái mảng 4 sẽ bằng uh, thầy uh, sẽ cho số là một rồi bây giờ thầy chỉ định nhá là lam đó viết hẳn như thế hai Đấy, thì một cái key một cái value value là là cái giá trị ở bên cạnh Đấy, thì thầy ghi là hoa tiếp tục thầy ghi là ba thì lúc này thầy cái này là thông Đấy. tiếp tục là ở ba là một là hai một lam hai hoa ba hồng bốn Đấy, thắm đúng không đây là khi chỉ định là khi viết rõ ràng bây giờ chúng ta sẽ lấy là uh, bằng array key đấy ta học này ta học rất là uh, kỹ nhá các em không phải lo gì là nó ấy cả nó không cơ bản cả mà rất là kỹ <coughs> như này thì các em sẽ mổ xẻ ra giống như ta mổ mổ phẫu thuật một con cá ra để xem là cấu trúc của chúng hoặc là mổ con gì ra thì chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng như bên trong bây giờ chúng ta vạ đâm thì Đó. thì nó sẽ ra là một hai ba bốn đấy đấy 1 2 3 4 không còn hoa lan nữa hồng nữa và cái mảng này ấy, nó hiện ra cho chúng ta là key của nó là sẽ là mang tính chất là đây vẫn là số 0123 nhưng mà nó làm như thế để cho chúng ta hiểu số thứ tự của key vì đây ta in key mà cho nên nó là 1 2 3 4 đó bây giờ ta in giá trị in giá trị các em ghi tiếp cho thầy là in giá trị in ra giá trị giá trị của mảng rồi thì chúng ta sẽ cho là giá trị value bằng array value Đấy, bảng 4 thì lúc này nó ra có phải ra nó sẽ ra gì ờ, ta sẽ in ra cái value là ba năm Đấy, ở đây chúng ta sẽ cho là value thì các bạn nhìn thấy như thế này nó sẽ in cho chúng ta là lan hoa hồng thắm Đấy. nhá giờ các bạn nhìn thầy chạy nhá xong rồi các bạn ghi Lan Hoa Hồng Thắm chưa đúng rồi em nhờ alo được dạ vâng ạ đúng chưa vâng. đấy nha ta hiểu như thế rồi thì lập trình đối với các em nó là chuyện nhỏ đúng không học lập trình nó như là học một cái việc giống như word excel thôi chẳng qua nó để cho chúng ta Đấy, hôm nay chúng ta khai thác về cái mảng thì nó sẽ hiểu vấn đề như vậy cả lớp đi xong chưa các em alo Đã xong rồi ạ xong rồi nhá bây giờ chúng ta sang phần đếm phần tử trong mảng đấy đếm phần tử trong mảng dễ không các em có thấy như excel không easy form đúng không rồi bây giờ chúng ta nhá cái va đâm này thể hiện ra kết quả thôi nào bây giờ chúng ta ghi cho thầy uh, hàm tìm cỡ của màng tìm sai nghĩa là sai đấy rồi thì các em ghi cho thầy ví dụ thầy muốn cái mảng này nó có giá trị bao nhiêu là cỡ nó to bao nhiêu thì thầy ghi là cao bằng 4 đó, eco n tức là đến trong bảng này có bao nhiêu phần tử thì in ra lan hoa hồng thắm à, bây giờ chúng ta chạy nhá Bốn, đấy bằng 4 rồi ngon rồi 4 là bốn bốn phần tử đây là một phần tử này đây là hai phần tử này đây là ba phần tử này đây là bốn này trong đó mỗi phần tử gồm có một key và một value đó các em học ở tiếng Anh rồi value là giá trị còn key là khóa rồi tức là count là đếm nhá đấy là hàm đếm xong chưa các em nhỉ alo Được dạ, xong rồi ạ xong rồi nha bây giờ đến hàm trộn tức là trộn hai mảng vào với nhau đó xong ta trộn hai mảng với nhau ví dụ bây giờ thầy thay vào đây này mảng ba thầy thay là bưởi nhá bưởi cam quýt mít rồi thêm phần tử nữa là dừa chẳng hạn đó ok thế bây giờ trộn hai cái mảng này vào với nhau thì người ta dùng cách nào thì các em biết là bây giờ ta có ghi là mảng trộn mảng trộn bằng hai mảng kia array tiếp theo merge à, em chọn này cho thầy nhá được chưa rồi các em ghi tham số đầu tiên là mảng 3 tham số thứ hai là mảng 4 đó rồi bây giờ các em ghi cho thầy ba năm màng trộn ok chưa đấy và mảng trộn và bây giờ ta cũng ờ, eco ra cái ờ, size của nó nhé cao thầy lấy luôn cao của này của mảng trộn Đấy. Đây, các em nhìn cái này nó sẽ trộn hai cái mảng mảng 3 và mảng 4 vào với nhau Đấy. lỗi à lỗi ở cái nào lỗi của cái à, cao đúng rồi thầy à đấy cao cao của hình kia n nữa thiếu chữ n ok rồi đây cam nhìn thấy bởi cam quýt mít dừa xong bắt đầu lan đấy tất cả gộp vào một cái mảng a dây chín đó và có chín phần tử cả lớp có hiểu chưa tức là nó đang ở hai mảng riêng biệt thì bây giờ nó trộn vào thành thành một mảng alo các em hiểu chưa cả lớp dạ rồi ạ ờ, rồi sướng chưa thầy hỏi là đã cảm thấy ờ, học dễ học chưa các cháu dễ học ạ ờ dễ nha đấy có mỗi thế thôi gì đâu khó đâu rồi bây giờ thầy ờ, để các em 15 phút thực hành nhá alo ta phải dừng lại để các em thực hành cho thầy vâng sau đó sâu kết quả lên cho thầy để gọi từng bạn lên Đó, thầy cho bạn lên để thuyết trình OK em yên tâm đợt này thầy uh, cho các em toàn điểm cao hết để cho các bạn kia phải uh, uh, hối hận chúng ta học uh, và thi đơn giản thôi học ấy thôi alo cả lớp dạ vâng ạ thấy tốt quá rồi ạ ừ. à, thế ơi ơi thầy thầy cho thầy cho ví dụ chúng em muốn làm một chuyện à cho ví dụ à, dạ. à, à cái bài tập đấy ạ rồi ví dụ thầy đọc nhá à, chúng ta tạo cho thầy một uh, mảng ờ, tên của các bạn trong lớp em sau đó sắp xếp cho thầy uh, tên thì ngẫu nhiên cho ngẫu nhiên còn sau đó thì sắp xếp cho thầy theo vần abc và in ra nhá yeah. thứ hai nữa là làm một bài tìm kiếm một uh, cụm từ ở trong một câu xem có từ đó không các em cứ tự đặt như thế được bạn dạ, doanh vâng bạn doanh có đang học không nhở ngọc à thế à thế có hiểu bài hôm nay không ờ thế bạn là thu phương phương đâu chẳng dạ, có thế à thế có dễ em có thấy như là excel không ờ cố gắng em nhá bạn ngọc à. rồi bạn nguyên đấy các bạn cùng làm bài tập cho thầy đợt này em không phải lập trình nên thành trang web nữa thì nó cũng không mệt mà nó chỉ là những cái thuật toán nho nhỏ trong một file thôi có nghĩa là các em không phải xây dựng thành một cái website như là cái kia mà cái này ờ, nó chỉ là những cái thuật toán sơ đẳng ở bên trong một trang thế thôi Đấy. học kỳ này học lập trình cơ bản thì à, thầy sẽ lưu ý các em là rất là dễ và thi cũng dễ bét nhất mỗi em cũng kiếm được con 7 con 8 rồi là hành trang cho mình là lên đường đi xin việc rồi còn những bạn nào mà đang học cái dễ này mà lại bỏ đi học môn khác thì chưa chắc môn khác của các bạn đấy đã được điểm cao như thầy cho đâu à, các em cứ yên tâm alo alo Đúng dạ vâng không ạ? À, mai bảo các bạn đấy. Đúng dạ vâng không ạ? À, các bạn sẽ bị hối hận và bọn tớ sẽ cố gắng kiếm ít là con tám trở lên. Đó, hôm nay thầy nói thật như thế là thầy sẽ uh, cái điểm này nó mang tính chất động viên tinh thần cho em nữa dù khó nhưng các em không bỏ Đó. và thầy sẽ ưu tiên cái điểm này cao lên còn những bạn mà bỏ mà thầy cho một cơ hội quay lại mà không quay nữa thì thôi thì các em học môn khác môn khác thi có khi lại còn mệt hơn đấy nhất là các môn xã hội còn học còn đau hết cả đầu đấy rồi sang năm những bạn đấy lại gặp thầy mà các bạn ấy bỏ môn mà các bạn ấy lại cũng không nói với thầy một câu nào cả ít ra thì các bạn ấy ờ, viết thư cho thầy các bạn ờ, nói lý do các bạn thôi thế còn cái lớp lập trình cơ bản kia thì của một thầy nữa là thầy uy thì các em có đăng ký không dạ không thầy không bạn nào đăng ký à vâng lớp đấy chỉ có một hai bạn thôi ạ mà đa số là các bạn ở lớp chất lượng cao thôi ạ thế à lớp nhưng mà tổng số lớp chất lượng cao học thì được bao nhiêu bạn tất cả cái này thì em cũng rõ thầy ạ thế à ừ. tức là em xem danh sách lớp đấy thì bây giờ là bao nhiêu rồi dạ như là có một bạn nha một bạn thôi cả tất cả đều có một bạn cả khóa trước một, à, một bạn đăng ký đấy ạ vâng ạ à, toàn bộ đăng ký có một bạn thôi thế thì làm sao mở được lớp được cái hồng này nó dễ thôi mà mấy cái hàm này như là trong excel thôi thì các em cứ yên tâm cũng không có gì khó đâu nào bây giờ bạn nào giải được thử sâu màn hình cho thầy nào thầy cho bạn biên trước nhá Đang em làm xong bài 1 thôi thầy À thế à ờ, vâng, làm, xong đi thì thầy gắn quyền cho em ừ. sâu bài Ờ ngoài trời đang mưa to ở chỗ nhà các em có mưa không trên quê em nắng rồi chỗ em nắng á ơ em chưa lên trên chưa trên hà nội à alo các em chưa lên hà nội à không chưa ạ vâng, vâng. ạ dạ. xong chưa viên ơi xong chưa các em alo dạ ờ đã xong chưa các em đã dạ, xong rồi thầy thử xem có em sẽ bấm soạn rồi nha bây giờ một bạn thoát ra rồi à chào huyền thuyết trình Đấy, Viên nói đi Thầy em không ạ? Thầy, thầy uh, vừa trao cho em quyền rồi Vâng, thầy xem trước Xem bạn làm nhá, cả lớp xem nhá thế hồi này đúng chưa được rồi năm quay đấy được rồi thành như thế rồi ok tuyệt vời xong từng bạn làm một cho thầy xem nhá hết bạn biên thì bạn ngọc bạn nguyễn văn nguyễn nguyên các em cứ vô tư làm đi những cái mà thầy dạy đã đơn giản rồi thì chúng ta làm được Dạ thưa thầy lại quyền của thầy ạ quyền của em á dạ không dạ ừ, thầy lấy lại tiền đi ạ sao lại lấy à, vì em em xong rồi ạ <laughs> chưa chạy xong em phải thuyết trình là xem nó em viết như nào đi, thầy cấp lại cho em sâu lại thầy chưa được kịp nhìn em đã tắt rồi dạ, dạ, dạ. nhanh, như một cơn bão như một cơn lốc à, thế thầy cho em một chút em sửa lỗi cái này đấy ạ ờ rồi bạn ờ, nguyên nhá mạnh dạn đi em 大哥。 ấn cái nút xem màn hình là thầy xem được ở đây thầy ạ oh. ok phóng to màn hình cho thầy xem à thầy rồi tìm gì à, tìm uh, tên sinh viên ạ uh, tên sinh viên Chúng ta có không? Không có bạn Ngọc. Ồ, ờ, ok, đúng. Thế trộn chưa làm à? Vâng, trộn, vâng, chưa làm rồi ạ. Vâng, ngày trước ạ. Ừ, rồi, ok, cảm ơn em. Cảm ơn, cảm ơn lắm. Nha, rồi bạn uh, Ngọc nha thầy trao quyền này. Alo. Ngọc đâu? em làm sao không ấy giờ có một đoạn mà chưa làm xong à. dễ thế gì nữa Hãy quá thế thầy cho bạn uh, nguyên nhá nguyên vào đi em ơi alo nguyên làm xong chưa à, laptop của em không tải được à ừ ok thế bạn phương nào phương thưa em em làm sao mà sắp xếp được ờ bây giờ em cứ giới thiệu cho thầy xem được một phát thôi để thầy xem là em làm thế nào thế nào cố gắng và em về nói với các bạn là đợt này thầy cho là bét nhất là điểm 7 và cao nhất là điểm 10 các bạn bạn nào mà ờ, không chịu đi học thì sau này các bạn hối hận nha bạn đã thoát khỏi ấy Ờ, đăng ký là các bạn sẽ phải hối hận đấy chưa chắc cái môn kia các bạn tự chọn các bạn là cao hơn môn này đâu thời đợt này cho các em các em cứ chăm học những cái bài nó nhỏ nhỏ như này là các em cứ điểm 10 cho thầy hết đi ok rồi thầy chào cho em rồi em vào đi <laughs> Chúng ta học đến ờ, mấy giờ nhỉ? Đang là 6 giờ 15 phút. 6 Thấy thì thấy chưa? Ờ, thì thấy của em rồi. À, và em tìm ra giá trị à? Giá trị của bảng. Sau đó sắp xếp chúng Ok, được, cảm ơn em Rồi, rồi thế được rồi, thế là có ý thức học rồi rồi ok các em cảm ơn bây giờ chúng ta sang à, sang lệnh tiếp theo nhá bây giờ lúc à, hôm trước là phải dạy các em lệnh gì nhỉ lệnh à, lập Đấy, lệnh lập bây giờ chúng ta sang lệnh for rồi bây giờ các em đi cho thầy sang lệnh for nói chung là môn này nó không khó lắm đâu các em ghi cho thời lệnh là for nó không phải các em không cần phải làm cả trang gọi là cơ bản thì chỉ cần là lập trình trong một trang thôi không phải là làm nhiều trang giống như là chạy web hôm nọ lệnh lập for cả lớp ghi cho thầy là dùng để ờ, lập lại lập cò lập biết trước biết trước thế trước điều kiện Đó. Biết trước điều kiện nhá Ví dụ bây giờ một bài toán như sau Tính tổng các số từ 1 đến 100 Dạ thầy ơi. ơi. Dạ, thầy vẫn chưa xe cái màn hình lên ạ. Ôi chưa xe à? Dạ vâng ờ, Rồi rồi đây thầy xe này. À, để để thầy quay trở lại cái phần kia. À, phần uh, thầy lấy lại quyền nhé. Okay. 哦，为哪样子啊？来菜呢？ được chưa cả lớp tính tổng con số từ 1 đến 100 tổng 100 thế bây giờ thầy có như này thầy có s đấy là cái biến mà tổng ta để ở ngoài vòng nhá s bằng 0 đầu tiên các bạn cho nó tổng nó bằng 0 sau đó các bạn cho vòng for for như này ta làm một biến chỉ số y y sẽ bằng 1 ờ, nhá rồi vòng for tiếp tục các bạn ghi thế này y nhỏ hơn bằng 100 đấy vòng vo này nhá rồi các bạn chấm phẩy cho thầy sau đó đây cú pháp vòng for này không phải là for ít đâu y cộng cộng đó là y tăng có nghĩa là y bằng một xong lại tăng lên một là bằng hai xong lại tăng tiếp tăng tiếp cứ như thế đến 100 thì nó dừng các bạn hiểu ý thầy chưa đấy và ta sẽ có s bằng s cộng y đây Đấy, các bạn mà muốn có nhiều lệnh thì các bạn ngoặc cho nó này một hay nhiều thì các bạn ngoặc cho nó một cái để cho nó hiểu là đấy ở trong vòng for và bây giờ các bạn ghi ra cho thầy là eco tổng tổng các số từ 1 đến 100 là đó rồi các bạn cho thầy y và f vào đây được chưa các em hiểu bài chưa tức là vòng for nó sẽ chạy từ 1 cho đến 100 thì nó dừng đây là cái mốc đầu tiên đây là cái điều kiện còn đây là nó tự động tăng đó và s sẽ mang ra bằng cái s cũ s mới thì bằng s cũ cộng thêm y đấy thầy giải thích như thế nhá s mới thì bằng s cũ cộng thêm y rồi bây giờ ta chạy nhá rồi năm không năm mươi đó đấy là vòng for S bằng 550 Ok chưa các em? rồi ạ đấy có hay không có nghĩa là y là khởi đầu khởi động cho đến 100 thì dừng y cộng cộng thì có nghĩa là biết biết trước điều kiện là đến 100 là nó dừng thì cái lệnh for này là thầy thầy muốn nói với em là chúng ta biết trước được nó đến 100 nó dừng các lớp hiểu chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cho thầy vòng for này nha với cái bài hôm trước cái bài hôm trước Đấy, bây giờ các em cùng làm bài tập cho thầy Vòng pho nó chỉ ngắn này thôi Mỗi kèo kẹo này thôi Đấy Vòng for nó chỉ đẹo như thế thôi Đây, để thầy viết lên trên bảng cho nó dễ tăng đi cho thầy tính S bằng 1 trên 1 cộng 1 trên 2 cộng 1 trên 3 đấy cái vẫn cái bàn trước cộng 1 trên 4 cộng 1 trên 5 chấm chấm chấm cộng với 1 chia cho 100 ok S2 bằng 1 trên 2 cộng với 1 trên 4 cộng với 1 trên ờ, uh, 6 cộng với 1 trên 8 cộng cộng với 1 chia cho 100 Đó, F1 F2 đây là hai bài tập các em làm luôn hoặc về nhà làm có mỗi cái vòng pho thôi rất là dễ đó. bài này là ta lấy số chẵn bài này thì là lấy cả chẵn cả lẻ f3 bằng một đây cái này cộng trên một nó đi cho dễ cộng với một phần 3 cộng với 1 phần 5 cộng 1 phần 7 cộng chấm chấm chấm cộng với 1 trên 99 ok rồi bây giờ chúng ta ngồi làm luôn cho thầy câu một nhá alo cả lớp làm cho thầy câu một đi nhá bằng dạ thang vâng ho ừ nó dễ thôi với hôm trước chúng ta ngồi chúng ta nhẩm bằng bút đi các em nháp ra là nó sẽ ra không có gì khó cả xong chưa các bạn ơi xong chưa các em ok phương ờ, giới thiệu cho thầy xem nhá phương nhá à, bây giờ thầy ờ, sẽ trao quyền cho em về nhìn phải phóng to ra nhá còn phun vào này được chuẩn rồi câu một chuẩn Đấy, f bằng không này f bằng một trên y này Đấy, xong rồi y lại tăng ok hai b bằng b cộng hai à Ờ, cũng được hai này xong rồi lên 4 này Vâng. À, nhưng còn cái một ở đầu em chưa cộng thì em cho cái a bằng một ở ngay bên ngoài cũng được. Đó. À. Ờ. ờ chuẩn đúng rồi. Ôi rồi sao bạn ờ, hôm nay sao lại thông minh thế này? Cả lớp nhìn thấy chưa? Alo. biên với các bạn nhìn thấy chưa Dạ rồi ạ Ờ bạn Phương bạn cực kỳ thông minh đấy Bạn là con gái bạn thông minh thật Thầy công nhận là bạn thông minh Thông minh thông minh hơn cả thầy rồi Rồi đấy Rồi đấy thấy học có vui không em Ờ Ờ Thế thì uh, buổi sau chúng ta lại tiếp tục nha Hôm nay lý thuyết nó hơi dài Thì chúng ta nhớ như này cũng đã là cố gắng rồi ờ, thầy muốn ở kỳ này các em điểm 10 hết thầy không muốn điểm 9 nữa nhá ờ, còn à, em gặp các bạn trong lớp kia và bây giờ quay lại thì còn kịp còn nếu không để mai kia là sẽ hết không biết là người ta đã khóa sổ đăng ký chưa khóa rồi thế à thì à, ờ, cái lớp lập trình kia có đông không em có cái lớp của lớp mỗi lớp mình là nhiều hơn à ừ. thế thầy cứ tưởng lớp kia cũng nhiều bây giờ lại không bạn nào lập trình lập trình cơ bản này đấy đi thi chỉ chỉ như vậy thôi chỉ tính toán mấy, cái con số ở bên trong một bài thôi chứ còn họ không phải là uh, giống như cái phần uh, thiết kế cơ sở dữ liệu nhưng mà môn thiết kế cơ sở dữ liệu như thế là cũng là tốt rồi và các em học được như thế là tốt rồi bởi vì môn đấy nó còn khó hơn nữa nhưng mà mức độ các em ở chỉ ở mức độ đấy thôi thì đã là cố gắng rồi mà bây giờ các bạn ấy chuyển sang học ờ, môn nào thay cho môn này em cũng không biết thật thế à người ta cho lựa chọn những môn nào thì đấy em không rõ là thế à Rồi, ok em rồi thầy uh, chào tất cả mấy bạn nhỉ một hai năm bạn rồi thầy cảm ơn nhá thế còn trong lớp mình còn những bạn nào nữa rồi chúc các em một buổi tối vui vẻ nhá thầy đang lên youtube alo vâng nào à, ờ, anh đang định điện cho em tối thứ ờ, thay vào tối thứ năm vì ờ, hôm nay ở oh, để cho các con còn sắp xếp nữa mấy đứa nó sắp xếp nữa thứ năm được không hỏi cháu xem là có dành nha em phải hỏi nó trước cho anh được không